bạn đến với kênh video của điện máy Cường Linh thì hôm nay chúng tôi xin gửi đến ờ, quý và các bạn máy cắt cỏ uh, giá rẻ uh, Sunny BC260 đây giá rẻ nhưng mà chất lượng nó thì lại là rất là tốt đây thì uh, tôi xin uh, giới thiệu qua máy một chút và cùng uh, đi theo máy thì gồm có đây là cái cần của máy này đây nhìn này ống cần của nó uh, BC Sunny 260 công suất 0,75 kW là công suất một ngựa đấy vòng tua 7.000 vòng trên một phút chạy à, động cơ xăng hai thì đây là cái à, cần của nó đây cần của nó thì được uh, uh, phủ một lớp ngoài bằng inox đây rất là bóng đây các cái chi tiết hoàn thiện rất là tốt đây còn uh, đây là đầu bò của máy này đấy đầu bò của máy Đấy, Sunny BC260 Đây, vòng tua 7500 vòng trên một phút Đấy, đấy là con máy Còn uh, đây đi kèm theo máy thì gồm có một quyển sách hướng dẫn sử dụng này Đây là túi ờ, các phụ kiện Các ờ, cũng như là thuốc nước vít và uh, lục lăng vận mở máy Thì uh, đây là cái bình pha xăng, bình pha xăng nhớt hai thì còn đây là cái lưỡi cắt cỏ kèm theo máy lưỡi này thì là lưỡi vát đây giống lưỡi nhật như đúc đây lưỡi rất là đẹp đấy còn đây là hộp bên trong của máy thì gồm có một ờ, tấm ờ, bảo vệ này tấm ờ, chắn đất đá bay vào người này ờ, đây là cái tay cầm cái tay cầm thì cũng được phủ bằng inox hết đấy làm các chi tiết rất là đẹp đây là quai đeo và đây là cái phần ờ, động cơ của máy Sunny VC 260 Sunny VC 260 đây máy có công suất 0,75 kW ờ, đấy bằng một ngựa đấy, máy có màu ờ, cam này rất là đẹp đấy nhìn các chi tiết máy Đấy, đây là cái dây giật của máy đây là cái le gió ở ờ, đây là cái bình xăng xăng thì sử dụng ờ, xăng pha nhất tỷ lệ 125 ờ, 1 lít nhất pha với 25 lít xăng còn đây là bình xăng con thì nó kiểu màng da bơm đây cái có màng da khởi động ở đây đấy còn bên này sẽ là cái lọc gió của nó này đây cái lọc dấu của nó đây đấy các chi tiết rất là đẹp đấy con ở phía phần trên này đây là sẽ là cái bút ri của máy này và đây là cái dây à, ga cũng như là dây điện đây còn cái phần à, tay cầm của máy đây tay cầm của máy cũng rất là chất lượng đây là có một uh, đây đây là công tắc ờ, đóng mở đấy cái này là để uh, khóa ga này đấy đây các tay cầm làm uh, các chi tiết cũng rất là đẹp đấy máy thì uh, có đường kính ống cần là 26 phân 26 mm Đấy, thì sau đây à, tôi sẽ tiến hành à, lắp máy à, cho quý vị các bạn cùng xem máy có trọng lượng 5,7 kg đây thì lắp máy thì chúng ta sẽ ngửa máy lên như thế này ở đây sẽ có một túi ốc đấy thì quý vị các bạn uh, lúc lắp máy thì uh, nó sẽ có có bốn con ốc uh, đây có bốn con ốc dài đấy bốn có hai con ốc dài và bốn con ốc ngắn hơn đây hai con ốc dài và bốn con ốc ngắn như thế này thì hai con ốc dài này sẽ để lắp cái chắn rác này chắn đất đá này chúng ta sẽ lắp cái cần của máy như thế này đây quý vị các bạn lúc lắp để ý cái đầu bò của nó sẽ lăn mạnh xuống đấy Và chúng ta vặn ốc vào đây chúng ta sẽ vặn à, bốn con ốc bốn bên sau đấy ờ, dùng à, lục lăng đây đây là cái lục lăng để à, siết chặt các con ốc vào là xong cái phần ờ, kết nối ờ, máy vào ờ, cần Đấy. thì sau đây tôi sẽ tiến hành lắp cái tay cầm cho máy thì máy này thì đối với quý các bạn nào thuận tay trái thì chúng ta sẽ lắp cái cần có ga như thế này nó nằm ở phía bên tay trái còn nếu mà chúng ta thuận tay phải thì chúng ta sẽ lắp bên này đây thường nó nếu mà thuận tay phải thì chúng ta sẽ lắp bên này chúng ta dùng ờ, cái lục lăng bé này chúng ta vẫn ở ờ, bốn con ốc này đây vì à, máy còn mới nên à, bốn con ốc này rất là chặt đấy cái lần đầu tiên vặn ra thì rất là chặt đấy sau đấy chúng ta lắp cái tay cầm vào ừ. còn đây là phía phần à, tay trái đấy chúng ta vặn vào à, vặn chặt à, bộ môn ốc vào đấy là xong cái phần à, lắp cái tay cầm của máy thì sau đây sẽ là tiến hành lắp lưỡi và cũng như là cái tấm ờ, chắn bảo vệ đây thì tấm chắn bảo vệ chúng ta sẽ lắp như thế này và cách ờ, từ tấm chắn đến ờ, cái đầu bò cắt cỏ thì tầm khoảng 20 phân đấy chúng ta lấy ờ, lục lăng siết ờ, cả con ốc chặt vào sau đấy ờ, tôi sẽ tiến hành lắp lưỡi cho máy đây thì ờ, đây là cái đầu bò của máy thì quý vị các bạn để ý ờ, đầu bò thì nó sẽ làm ren ngược đây quý vị các bạn để ý ở chỗ nắp này thì nó có một cái lỗ như thế này chúng ta sẽ lòn ờ, cái lục lăng bé vào đây ở trong này nó cũng có một cái lỗ đây chúng ta làm cho vào và giữ cố định ở đấy và chúng ta vặn ra sau đấy chúng ta vặn chặt vào Đấy. lúc chúng ta vặn chặt vào thì nên ờ, kiểm tra cái lưỡi này xem nó có bị rung lắc hay là uh, lắp sai vị trí không đấy còn uh, đây là cái dây đeo của máy này thì nó sẽ có một cái ờ, móc ở đây móc khóa ở đây chúng ta sẽ lắp vào đây đấy ở ờ, đây thì ờ, chúng ta sẽ điều chỉnh cái dây đeo để phù hợp với cơ thể của mình đấy để cảm giác lúc nào đeo cảm giác thoải mái nhất là được đây tôi sẽ đeo vào cho các bạn xem đó thì cái máy cắt cỏ chúng ta sẽ là như thế này đừng lui ra tí đây cái dây ờ, này nó đang còn ờ, dài quá thì chúng ta sẽ ờ, khóa vào đây đấy